làm thế nào để quản trị lòng tham trong lĩnh vực đầu tư à, tôi muốn kể anh chị em ờ, một câu chuyện đó là có ông lão thì ông vào rừng để bắt gà tây thì trong buổi sáng ông đợi chờ à, đợi chờ và đợi chờ thì à, có 10 con gà tây chui vào và sau khi mà ông định đi về thì ở phía trước đó có một vài con gà tây thì ông có nghĩ rằng là nếu mà ông bắt nốt vài con gà tây đó thì ông sẽ đi về à, tuy nhiên thì vì ở ngoài kia có những con gà tây nó đang chơi rất là vui nên ở phía trong đó thì tự nhiên có một con gà tây chui ra và ông nghĩ rằng là nếu mà có một con nữa là con thứ 10 chui vào thì ông sẽ đi về và quá trình này nó cứ diễn ra đó là sau khi một con đi ra trong cái cũi đó thì con tiếp theo lại đi ra và ông lão thì ông nghĩ rằng là ông chỉ cần con thứ 9 quay trở lại thì ông đi về à, và cái quá trình này diễn ra và đến con cuối cùng là con thứ một và cái việc mà ông bắt đầu vào để sập bẫy thì con thứ một nó lại tiếp tục đi ra và cuối cùng ông đi về ông không được một con gà tây nào cả ở trong đầu tư chứng khoán thì nó cũng giống giống như vậy đó là có rất nhiều nhà đầu tư họ đã lãi được 500 triệu đồng trong ờ, một khoảng thời gian tuy nhiên thì họ nghĩ rằng là ở ngoài kia có ai đó đang lãi con số lớn hơn như là 600 họ nghĩ mình phải kiếm được lợi nhuận 600 thì họ sẽ gì ạ chốt lợi nhuận và họ sẽ đi về tuy nhiên thì ờ, sau đó thì thị trường điều chỉnh và khoản lợi nhuận của họ còn bốn trăm rưỡi và sau đó thì họ mong rằng rằng à, khoản lợi nhuận của họ 500 họ sẽ chốt và họ dừng giao dịch nhưng tuy nhiên thì à, cái giá cổ phiếu cái lợi nhuận của họ không về 500 mà nó chỉ về 499 thôi ạ à. và nó lại tiếp tục đi xuống còn 400 và câu chuyện tiếp tục tiếp tục như vậy và cuối cùng họ không chốt được đồng lợi nhuận nào cả câu chuyện đây đó là gì ạ nếu bạn muốn đầu tư thành công thì đầu tiên bạn cần phải đó là phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh tức là bạn cần phải học kiến thức tìm hiểu về những kỹ năng về chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp với tính cách con người của bạn thứ hai bạn cần phải có kế hoạch tham gia giao dịch tại vì khi bạn có kế hoạch giao dịch thì bạn mới có thể quản trị cảm xúc và điều cuối cùng đó là kỷ luật kỷ luật chính là sức mạnh vậy để không bị cảm xúc trong đầu tư bạn cần phải có kiến thức bạn phải có kế hoạch giao dịch và cuối cùng cần phải có kỷ luật để trước khi chúng ta có thể trở thành những nhà đầu tư thành công